Música xa vời và ngút mắt mênh mông hết nửa dòng sông và mây cánh đồng hoa giấy nhà ai trông đó có chưa em trong hướng lúa tìm hơi nhau qua hôn hút gió đồng dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông muốn nói cùng anh nói cùng anh sao khó nói vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông hết nửa dòng sông và mây cánh đồng hoa giấy nhà ai trong đó có chưa em về anh có đợi em không đời hai ta no